Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một bộ phim rất đặc sắc. Người đàn ông giàu có này sẵn sàng bỏ ra một triệu đô la để có một đêm với người phụ nữ xinh đẹp đã có chồng này. Liệu đứng trước sự hấp dẫn của đồng tiền, cặp đôi ấy có chấp nhận lời đề nghị hay không? Nào hãy cùng mình thưởng thức bộ phim để biết thêm nhé. David và Diana hẹn hò với nhau kể từ thời trung học. Năm ấy dù bị hai bên gia đình phản đối, cặp đôi trẻ vẫn quyết định bỏ trốn đi cùng nhau. Sau đó, hai người cùng nhau sống chung trong một phòng trọ nhỏ. David theo học ở một trường đại học kiến trúc, anh chàng vẫn chăm chỉ thiết kế căn nhà mơ ước cho bọn họ. Còn Diana thì làm việc trong một công ty bất động sản, hai người đã vay tiền ngân hàng để mua một căn nhà cho riêng mình, nhưng vào thời kỳ suy thoái kinh tế, khiến bọn họ không thể trả nổi tiền vay hàng tháng. Sau đó thì căn nhà trong mơ của họ đã bị tịch thu. Đêm hôm đó hai người trằn trọc không tài nào ngủ được, David đã quyết định cùng Diana đến một sòng bạc ở Las Vegas. Ngày đầu tiên lúc mới chơi hai người đều rất may mắn, chưa được bao lâu thì đã thắng 25.000 đô, hai người ngất ngây tận hưởng cảm giác giàu sang này. Nhưng tiền không bao giờ là đủ, ngày thứ hai bọn họ lại đến chơi tiếp, tuy nhiên lần này mười mấy phút cả hai đã thua sạch tiền, những giọt nước mắt tuyệt vọng khẽ rơi trên mặt của Diana. David ngồi bên cạnh cũng không biết làm sao để an ủi vợ mình. Và lúc hai người thất vọng chuẩn bị rời đi, một người đàn ông mặc com lê đã nhìn thấy Diana, cô nhận ra mình đã gặp người đàn ông này. Hóa ra hôm trước khi đang đi dạo qua các cửa hàng, khi Diana đang ngắm thử một bộ váy đắt tiền, người đàn ông này bỗng chợt xuất hiện ở sau lưng, nói rằng đề nghị tặng cho Diana bộ váy để thể hiện thành ý, nhưng cô cảm thấy không thoải mái khi nhận đồ từ người lạ, nên đã nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị ấy. Quay lại thực tại, và lúc hai người đang định rời khỏi nơi này, Người đàn ông giàu có đi đến nói với David, muốn mượn tay vợ anh để lấy may đánh bài, bởi vì mấy trận gần đây ông ấy đều thua liên tục, David cũng hy vọng nhờ vào đó tâm trạng của vợ mình sẽ khá hơn. Không ngờ được khi chơi ván bài này, Diana lại thật sự thắng được một triệu đô la. Vì để bày tỏ lòng thanh của mình, John chủ động sắp xếp cho hai người một căn phòng ở đây, một căn phòng mà họ thậm chí còn không thể mơ tới. Sau đó lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, hóa ra tỷ phú kia đã gửi tặng cho Diana bộ váy lộng lẫy hôm trước. Buổi tối, hai vợ chồng nhận lời mời tham dự vũ hội của John. Đến tham gia đều là những tỷ phú có tên tuổi trên thế giới, Lúc mới đầu hai người còn cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng sau đó bọn họ đã nhanh chóng chìm đắm trong điệu nhạc. John từ đằng xa ngắm nhìn vẻ đẹp của Diana, ánh mắt của ông có phần bí hiểm. Ba người sau đó đã trò chuyện vô cùng vui vẻ. Lúc đang chơi bia cùng nhau, John nói rằng dù bản thân mình vô cùng giàu có, nhưng David vẫn sở hữu thứ khiến ông phải ghen tị. Anh chàng sau đó liền nói có những thứ tiền không thể mua được. John lại không hề cho rằng như vậy. Diana tiếp lời rằng tiền sẽ không thể mua được tình cảm con người. Thấy vậy John liền đưa ra một đề nghị để thử thách hai người. Ông đồng ý bỏ ra một triệu đô la Mỹ để đổi lấy một đêm của Diana. Mặc dù ngoài mặt hai người đều không chấp nhận cuộc giao dịch như thế, nhưng trong lòng của họ cũng đã có chút dao động. Về đến nhà, hai vợ chồng bắt đầu trằn trọc mất ngủ. Nghĩ đến một triệu đô la, đây là một con số trên trời với bọn họ. Diana cho rằng chỉ một đêm cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của họ, mà với số tiền này, không chỉ lấy lại được ngôi nhà, còn có thể hoàn thành ước mơ của David. Cuối cùng cặp đôi vẫn không chịu được sự cám dỗ của đồng tiền. Hôm sau bọn họ đưa theo người bạn luật sư của mình, đến tìm chôn cùng nhau ký vào một bản hợp đồng. Sau đó David chia tay với Diana để cô ở lại trong khách sạn, rồi David đến một quán bar gần đó cùng với bạn của mình. Nhưng chưa được bao lâu thì anh đã cảm thấy hối hận. Sau đó anh ta học tốc chạy về phía khách sạn, muốn hủy bỏ cuộc giao dịch này. Nhưng đáng tiếc David đã đến chậm một bước, vợ anh đã bị John đưa đi mất rồi. Bên này, Diana được đưa đến một chiếc du thuyền sang trọng bằng trực thăng. Trên thuyền John nói với Diana, nếu như ông ta là David, tuyệt đối sẽ không để ai đưa cô đi. Nhưng dù vậy Diana vẫn cố gắng để bảo vệ chồng mình. Đây chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Sau đó John còn cho Diana một cơ hội để lựa chọn. Ông ta lấy một đồng tiền xu. Nếu như mặt trước chúng ta sẽ làm, nhưng nếu ngược lại thì ông ta sẽ để Diana rời đi. Nhưng cuối cùng người chiến thắng vẫn là tỷ phú kia. Hôm sau, Diana quay trở lại thì thấy đôi mắt của David đỏ ngầu. Một đêm anh ta đã không tài nào ngủ được. Hai vợ chồng đều giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng có lẽ chỉ trong lòng của họ biết được. Chuyện này đã trở thành vết nứt khiến tình cảm dần sứt mẻ. Sau khi nhận được tiền, hai vợ chồng muốn đến ngân hàng để chuộc lại căn nhà của họ, tuy nhiên lại được biết bên nhà đất đã bán cho người khác rồi vợ chồng David cảm thấy vô cùng thất vọng. Nếu như không phải vì căn nhà đó, sao anh ta có thể chấp nhận cuộc giao dịch này chứ? Mà chuyện này cũng không hề dễ dàng để anh ta bỏ qua được. Sau đó David vẫn cố tình hỏi vợ chuyện xảy ra tối hôm đó. Mặc dù Diana nói rằng họ đã thống nhất không nhắc lại chuyện này, nhưng dẫu vậy David vẫn cứ liên tục tỏ ra hoài nghi về cô. Diana không thèm trả lời nữa cứ thế bỏ đi. Điều này càng làm sự nghi ngờ của David tăng lên. Hành động này của anh cũng khiến Diana không vừa lòng. Hai người cãi nhau ngày một nhiều. Không lâu sau đó, Diana mới biết được nhà của bọn họ đã bị John mua mất. Điều này khiến cô cảm thấy cực kỳ tức giận, lập tức hùng hổ tiến đến một nhà hàng, nơi John đang có một cuộc họp với những vị khách quan trọng, cô nóng nảy lật tấm phù bàn, làm đổ thức ăn đồ uống lên người các doanh nhân kia. John vội vàng đưa Diana ra bên ngoài nói chuyện, cô hỏi rằng sao ông mua mất nhà của chúng tôi. John nói rằng chỉ đơn giản nhìn thấy cơ hội kinh doanh mà thôi. Diana muốn dùng một triệu đô la kia để mua lại ngôi nhà, không ngờ John lại nói rằng giờ nó đáng giá 2 triệu đô la, hoặc là Diana có thể đồng ý đến làm việc cho mình. Cô nàng tức giận quay đầu bỏ đi. Mà David khi biết hôm nay vợ gặp John, cũng nổi giận ném vỡ chai rượu đỏ lên tường. Điều này khiến Diana cảm thấy vô cùng bực tức, bởi vì cô đã tìm ông ta cũng chỉ là muốn lấy lại căn nhà của hai vợ chồng. Không ngờ David không cho rằng như vậy. Hai người sau đó lại bắt đầu một trận tranh cãi lớn, rồi còn nói hết những điều không vừa lòng với đối phương ra. Diana đã làm tất cả mọi thứ vì chồng của mình. David lại cho rằng vợ mình đã sớm bị tên tỷ phú John quyến rũ. Diana rất đau khổ khóc lóc không nói thành lời. Điều này càng khiến cho David chắc chắn, vợ mình không chỉ đơn giản bán thân thể, mà đã sớm quay lưng lại với mình. Anh lạnh lùng bỏ lại vợ của mình, sau đó David đã đến nhà của bạn thân, Diana cố gắng liên lạc với chồng của mình, nhưng anh ta lại không muốn nói chuyện với cô, còn nói mình không cần số tiền một triệu đô đó nữa. Diana dường như vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Hai người đã sống ly thân trong một vài tuần sau đó, David phải sống trong một phòng trọ tồi tàn, cả hai người đều cảm thấy vô cùng lạc lõng trống vắng khi không có nhau. Một ngày nọ, John đột nhiên xuất hiện ở công ty Diana, tất nhiên cô nàng không muốn hỗ trợ ông ta, nhưng ông chủ đe dọa sẽ sa thải cô ấy nếu không làm vậy, thế là cô chỉ đành đưa John đến xem hết căn nhà này đến căn nhà khác nhưng dẫu vậy John đều cảm thấy không vừa lòng, cho đến một căn biệt thự trị giá 30 triệu đô ông mới chịu dừng lại, còn hỏi rằng cô có thích chỗ này không? Hóa ra căn hộ biệt thự này thuộc về quyền sở hữu của ông ta, mặc cho những nỗ lực của vị tỷ phú giàu có, nhưng Diana vẫn không chấp nhận về với John. Để giữ cho bản thân thật bận rộn, Diana còn nhận thêm việc dạy môn công dân. Một buổi chiều trong giờ học của cô, John bất ngờ xuất hiện và bước vào lớp, sau đó ông ta lại mời cô quay lại căn biệt thự hôm trước, rồi John kể cho Diana nghe một câu chuyện, hồi còn trẻ ông đã gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng vì ngại ngùng e thẹn mà đã không thể tỏ tình với cô ấy, rồi nói với cô rằng ông không muốn điều đó xảy ra nữa. Cuối cùng Diana đã bị tấn công bởi sự lãng mạn của John. David khi biết hai người kia đang ở cùng nhau cũng rất đau khổ, tự tay xé đi tất cả những tấm ảnh của vợ mình, nhưng khoảng thời gian đẹp để hạnh phúc đó lại từng chút một hiện lên trong đầu của anh. David biết mình không thể nào sống thiếu Diana được, cuối cùng lại tự tay mình dán các tấm ảnh lại lên tường. Sau đó David bắt đầu tìm việc ở khắp nơi, rốt cuộc cũng tìm được một nơi phù hợp với mình. Anh chàng đã trở thành một giáo viên kiến trúc, Tại đây anh rất thành công trong việc truyền cảm hứng cho học sinh. Một ngày nọ, người bạn luật sư đến tìm David sau buổi học. Anh ta nói rằng Diana muốn ly hôn, nói rằng chỉ cần ký tên thì anh sẽ nhận được một triệu đô vào ngôi nhà trước đó. Mà bên này Diana cũng đã hòa nhập vào giới thượng lưu. Cô cùng John tham gia một buổi đấu giá từ thiện, vì để chiều lòng cô bạn gái của mình, vị tỷ phú đã bỏ ra 50.000 đô để mua một chú hà mã. Tưởng chừng kết quả đã ngã ngũ, David đột nhiên xuất hiện và ra giá một triệu đô. Khi này David tiến tới nói chuyện với Diana, John cũng rất tế nhị rời đi để hai người nói chuyện riêng, David nói rằng mình đã nhầm rằng tình cảm của họ không thể bị phá vỡ. Anh sợ rằng John sẽ xứng với cô hơn, nhưng bây giờ anh biết mình sai rồi. John chỉ nhiều tiền hơn anh ta mà thôi. David nói xong liền lấy ra tờ giấy ly hôn ký tên mình lên. Nhìn từ ánh mắt của Diana dành cho David, John biết rằng mình đã thua cuộc. Trên đường về nhà, Diana vẫn im lặng không nói lời nào. John sau đó đã cố tình làm phật ý cô nàng. Ý định của ông là để Diana chia tay với mình, nhưng cô nàng cũng biết rằng John cố ý nói như thế. Diana nói lời cảm ơn và tạm biệt với ông ta. Lúc này vị tài xế hỏi tại sao ông lại làm thế, John nói rằng, bởi vì ông biết được, Diana sẽ không bao giờ nhìn ông như cách cô dành cho David. Sau đó Diana ngồi xe buýt, đến nơi lần đầu tiên mà hai người họ ước hẹn, cô nhận ra David đã ngồi ở đó từ lâu. Hai người lại một lần nữa quay trở lại bên nhau. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Vậy là đến cuối cùng, John cũng nhận ra rằng tiền bạc không thể mua được tình cảm. Mọi người có cho rằng thực tế có phải như vậy hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận dưới video nhé.